em nhé thì ngày hôm trước thì mình có đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu đề lôi tuần và lô khung 3 ngày thì ngày hôm qua của chúng ta thì cũng đã chiến thắng phải không ạ ngày hôm qua thì cái ngày đầu tháng 11 của chúng ta thì ăn được cái chạm 7 này và ăn được cái cặp lô khung 23 của mình là ngày thứ ba anh em nhé thì cái chạm 7 của chúng ta thì trong cái dàn 8 số này của chúng ta thì không có con 76 nhưng khi mình chia sẻ cho anh em thì mình vẫn khuyên anh em đánh đủ 19 số chạm 7 của chúng ta là 19 số anh em nhé thì chúng ta cũng ăn được cả đè ăn được cả lô cái ngày đầu tháng 11 này phải không ạ thì quá là tuyệt vời rồi mong muốn là cái tháng mới này của chúng ta thì nó có nhiều cái đường cầu lui chuẩn hơn ok hơn để giúp đỡ anh em thì anh em đừng tiếp một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh em nhé đó ngày hôm qua đặc biệt của chúng ta về 76 đây và con nô khung của chúng ta là con 23 đây phải không ạ thì chúng ta cũng chiến thắng được cả đè cả lô anh em nhé thì cũng chúc mừng anh em ở trên kênh chúng ta tiếc gì một like đăng ký kênh để ủng hộ kênh phải không ạ thì chúng ta còn đang là nuôi một cái chạm hai nữa anh em nhé chạm hai và cái tổng 49 này chạm 2 và tổng 49 tổng 49 thì mình mới chia sẻ cho em ngày hôm qua thì chạm 2 của chúng ta lui đến ngày mùng 3 thì ngày hôm nay và ngày mai nữa thì anh em tiếp tục vào cho mình thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì cá nhân của mình thì kết 8 con này 131 này 686 này và 181 và 636 là cái bộ đề 13 anh để chúng ta tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay anh em nhé chúng ta đang nuôi tổng 49 này thì anh em đừng có bỏ những cái con này chúng ta chỉ có 20 số thôi rất ít số nên là chúng ta cũng không mất nhiều vốn anh em nào mà bỏ mà nó ra thì hơi tiếc đúng không ạ lên đánh đủ cho mình cả chạm 2 và tổng 49 này anh em nào nuôi cái nào thì chúng ta lên đánh đủ cho mình về cặp lô khung ngày hôm qua thì mình chia sẻ cho anh em là cặp 96 và 69 và xiên với lại 73 thì ngày hôm qua thì nó chỉ ra được cái con 73 thôi anh em ạ khá là tiếc phải không ạ anh em nào mà ngày hôm qua mà nghe mình phân tích thì chúng ta cũng ăn được con 73 này bởi vì là cái đường cầu của nó là đường cầu bạch thủ rất tiếc là nó không ra được cái cặp 9669 này ra được thì chúng ta ăn được cả xiên 2 nhưng mới là ngày đầu thôi chúng ta tiếp tục nuôi ngày thứ tư thứ năm cho mình anh em nhé cặp lô khung 9669 thì trong buổi chiều ngày hôm nay khá là ổn nên là anh em có thể tự tin vào được cho mình đó thì cũng chúc mừng anh em ở trên uh, kênh của chúng ta ngày hôm qua thì chúng ta đã ăn được cái chạm 7 và con uh, lô 23 phải không ạ anh em nào mà ăn được cái chạm 7 và lô 23 để lại cho mình một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay anh em nhé thì ở trên kênh của chúng ta thì ăn được cả đề cả lô nhưng mà trên Zalo của chúng ta thì ngày hôm qua thì chúng ta chỉ ăn được cái đề lui thôi đề lui của chúng ta thì lui từ ngày 30 tháng 10 này ngày 30 tháng 10 thì chúng ta đã ăn được con 76 này bắt cho anh em là cái bộ đề 12 và cái đề đầu 6 thì chúng ta ăn được cái con 76 này trong bộ đề 12 thì quá là tuyệt vời rồi ngày thứ ba nó ra anh em nhé thì cũng chúc mừng anh em ở trên Zalo anh em nào mà nuôi cái đề nuôi tuần thì chúng ta đã chiến thắng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 con cuối cùng và bốn con bộ số thứ hai này ghép theo đường mũi tên này cho mình thì chúng ta có đề lui tuần thứ ba này đầu không và chạm không ghép lần lượt của chúng ta còn 00 này 02 này 06 này và con 09 thứ ba ngày mùng 4 tháng 10 này đề lôi tuần thứ ba thì mình sẽ đi test cho anh em đầu không và chạm không dàn đề bốn số này ngày đầu tiên chúng ta không ăn này ngày thứ hai đề về 50 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm không này thôi tiếp tục thứ sáu này thứ bảy đề về 09 thì chúng ta ăn đầu không này và ăn thẳng con 09 khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 11 tháng 10 thì chúng ta có chạm 7 và đầu 7 anh em nhé đầu 7 và chạm 7 này ghép lần lượt của chúng ta thì có 74 75 76 và 79 Ở đây thì chúng ta có hai con 4 4 bóng 9 thì chúng ta có 79 Thứ ba ngày 11 tháng 10 thì mình sẽ test cho anh em Ngày đầu không ăn này Ngày thứ hai này Ngày thứ ba đề về 74 thì chúng ta ăn chạm 7 này ăn đầu 7 này và ăn thẳng con 7 14 này trong cái dàn 4 số tiếp tục in xong lại đợi thứ ba thứ bảy này chủ nhật này thứ hai đề về 77 thì chúng ta ăn tiếp đầu 7 và chạm 7 anh em nhé thứ ba ngày 18 tháng 10 chúng ta có đề đầu 9 và chạm 9 kép lần lượt của chúng ta thì có 91 này 95 96 và 99 bốn số để chúng ta lùi tuần đầu 9 chạm 9 thứ ba ngày 18 tháng 10 này ngày đầu tiên đề về 79 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 9 này thôi tiếp tục thứ năm này thứ sáu này thứ bảy đề về 98 thì chúng ta ăn được cái chạm đầu 9 này chủ nhật này thứ hai đề về 99 thì chúng ta ăn đầu 9 và ăn thẳng con 99 này trong cái dàn 4 số tiếp tục khiên xong lại đợi thứ ba thứ ba ngày 25 tháng 10 chúng ta có đầu 4 và chạm 4 ghép lần lượt của chúng ta thì có 41 46 và 49 ở đây chúng ta có hai con 1 một bóng 6 thì đây có 6 rồi thì chúng ta chỉ còn có 3 số để chúng ta nuôi tuần thứ ba ngày 25 tháng 10 này ngày đầu tiên chúng ta không ăn này sang ngày thứ hai đề về 04 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 4 này thôi tiếp tục ngày thứ sáu đề về 41 thì chúng ta ăn đầu 4 và ăn thẳng con đề 41 này trong cái dàn ba số tiếp tục thứ bảy này chủ nhật này thứ hai này đề về 43 thì chúng ta tiếp tục ăn đầu 4 anh em nhé thì cái tuần này của chúng ta thứ ba ngày mùng 1 tháng 11 này của chúng ta thì có đề của chúng ta là đề đầu năm anh em nhé đề đầu năm này và chạm 5 đầu 5 và chạm 5 ghép lần lượt thì chúng ta có con 50 53 và con 55 ở đây thì chúng ta có ba con 0 thì chúng ta đã bớt đi được một số anh em nhé không bóng 5 thì chúng ta có 50 53 và 55 chúng ta chỉ còn có ba số thôi để chúng ta lui tuần nếu mà anh em về đánh đầu và đánh chạm thì chúng ta đủ của chúng ta là 19 số anh em nhé như theo cái đường cầu mình test của chúng ta chỉ có ba số này thôi đó anh em cân đối vào tiền về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì anh em để ý luôn đây cho mình lô khung thì à, vừa rồi chúng ta gãy uh, hai tay gần nhau phải không ạ thì mong muốn là cái tháng mới này lô khung của mình sẽ bắt cho anh em để tiếp tục nó lại ăn thông thì anh em để ý vào đây cho mình thứ ba này ở giải tư luôn anh em nhé chúng ta lấy hai con này chúng ta ghép vào thì chúng ta có lô khung 3 ngày thứ tư thứ năm thứ sáu này cặp 6446 mình sẽ đi test cho anh em nhé thứ ba ngày mùng 4 tháng 10 chơi thứ tư thứ năm thứ sáu này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 64 và 46 thì chúng ta đã ăn được cả cặp anh em nhé ba nháy liền tiếp tục kiên xong thì lại đợi thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 11 tháng 10 này chúng ta có cặp lô khung 636 để chúng ta nuôi thứ tư thứ năm thứ sáu này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 36 này anh em nhé ăn được con 36 tiếp tục phiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 18 tháng 10 thì chúng ta có cặp lô cung 7667 để chúng ta nuôi thứ tư thứ năm thứ sáu ngày đầu chúng ta không ăn được sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được cả cặp 6776 nhầm nhé 6776 thì chúng ta ăn được cả cặp hai nháy tiếp tục kiên xong lại đợi thứ ba thứ ba ngày 25 tháng 10 này thì chúng ta có cặp lô khung 4554 để chúng ta nuôi thứ tư thứ năm thứ sáu ngày đầu chúng ta không ăn này sang ngày thứ hai thì chúng ta cũng ăn được cả cặp 4554 anh em nhé 4554 thì theo cái đường cầu lô khung này của mình đa phần là nó ăn à, ngày thứ nhất và ngày thứ hai mà nó toàn hai nháy thôi nên là anh em cân đối vào lô khung cho mình thì cái tháng mới này thì à, mong muốn là nó sẽ rực rỡ hơn thứ ba ngày mùng 1 tháng 11 này thì tuần này của chúng ta thì có cặp lô khung là 636 anh em nhé 636 để chúng ta lui thứ tư thứ năm thứ sáu cho mình khá là đẹp anh em nhé 6336 mình nghĩ là chắc chiều nay thì nó ra luôn đó đây là cặp lô khung thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để chúng ta chơi thì cái cá nhân của mình thì uh, khá là kết cái đầu năm này nhưng mà đầu năm của chúng ta thì uh, theo cái dàn này của chúng ta thì chỉ có ba số thôi anh em nào mà trùng cầu với cái đường cầu của mình chia sẻ thì anh em vào tiền không thì thôi ít số thì cái tỷ lệ của nó rất chi là thấp nên là anh em cân đối làm sao nó hợp lý là được anh em nhé thì mình khuyên anh em là lúc nào chúng ta lên vào cái chạm năm này cho chắc chắn anh em ạ thì anh em có thể là test lại cho mình test lại cho mình cái tỷ lệ nó ăn một tuần ít nhất là cũng phải hai lần trên một cái chạm anh em ạ đó